Kính thưa đại chúng, từ một Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi cho Thầy như thế này. Kính bạch Sư Phụ Thái Minh, vợ con gọi con là Bồ Tát. Con bảo em đừng gọi anh như thế, làm anh bị tổn phước vì anh chỉ là phàm phu tục tử. Vợ con đáp, vậy em sẽ gọi anh là ma vì chỉ có một trong hai con đường, một là anh thành Bồ Tát hoặc hai là anh thành ma. Sư Phụ Thái Minh vui lòng giải đáp cho con và cho tất cả các Phật tử khác được rõ. Mình chỉ là phàm phu tục tử mà gọi mình là Bồ Tát, thì mình có bị tổn phước hay không? Tác hại của việc gọi mình là Bồ Tát như vậy. Trong Kinh Kim Cương, Đức Phật dạy, mình không được chấp vào quả vị, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, cho dù mình đã thực sự chứng đắc quả vị đó. Con cảm ơn Sư Phụ Thái Minh rất nhiều ạ. À. Kính chúc Sư Phụ À, Thái Minh luôn vui, khỏe, bình an, hạnh phúc và sớm đắc quả vô thượng Bồ Đề. Ừ. Câu hỏi cũng vui. Các Phật tử rõ câu hỏi rồi chứ gì? Tức là bạn này bạn hỏi rằng vợ bạn ấy gọi bạn ấy là Bồ Tát thì bạn ấy có bị làm sao không? Nghe <laughs> không? bạn ấy có làm sao không? Đấy. Thế thì Thầy xin trả lời quý Phật tử này cũng như đại chúng cùng nghe. Trước hết ý, chúng ta phải hiểu về cái danh từ Bồ Tát ở trong Phật giáo. À, thì Bồ Tát là một thuật ngữ được phiên âm từ tiếng Phạn là Bodhisattva hay còn gọi là Bồ Đề Tát Đỏa trong Hán Việt. Đấy. và Bodhisattva gồm có hai phần cái chữ cái tiếp đầu ngữ Bodhi ấy, tức là trí tuệ hay là giác tuệ. Sattva là chuyên chú hay là gia tăng thêm nhiều cái công năng để ờ, phụng sự cho một cái lý tưởng nào đó tức là làm gia tăng tăng trưởng cái công công hạnh lên đấy ờ, như vậy là trí tuệ và công hạnh và bên cạnh đó thì bồ đề còn có nghĩa là giác tát đỏa là hữu tình nghe không? À, ờ, sát va đấy gọi là tát đỏa là hữu tình cho nên bồ tát gọi là giác hữu tình giác hữu tình nghĩa là một chúng hữu tình giác ngộ à, chúng ta là chúng sinh mà chúng sinh hữu tình tại chúng nhớ trong phật giáo cái chữ chúng sinh nghĩa là gì chúng sinh là chúng duyên mà sinh ra chúng duyên hợp lại sinh ra gọi là chúng sinh thế thì như vậy tất cả đều là chúng sinh à, nếu theo cái nghĩa này từ cái cốc cái chén cái cột cái nhà đều là chúng sinh vì chúng duyên hợp lại mà sinh ra gọi là chúng sinh thế cho nên trong chúng sinh phải chia ra thành hai loại là chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình cái nhà cái cốc cái chén đấy là chúng sinh vô tình còn con người của chúng ta đây hay là con trâu con bò các loài động vật và là chúng sinh hữu tình hữu tình tức là có tình ý có cảm xúc có suy nghĩ đấy, đấy có cảm thọ đấy gọi là chúng sinh hữu tình hữu tình là có cái tình đại chúng hiểu chưa còn đất đá cỏ cây là chúng vô tình nhé nhưng bây giờ chúng ta quen dùng từ chúng sinh là chỉ cho chúng hữu tình rồi vì chúng vô tình thì có chuyện gì mà nói đâu cái nhà cục đất có chuyện gì mà nói đâu cho nên đã nói chúng sinh <laughs> bây giờ chúng ta hiểu ngay là chúng hữu tình nhé thế thì bồ tát ấy chính là một chúng hữu tình mà giác ngộ cho nên gọi là hữu tình giác à, là giác hữu tình Đó. thế thì ở đây á, bồ tát lại còn có trách nhiệm nữa mình đã là một chúng giác ngộ rồi thì lại đi giúp cho người khác giác ngộ cho các chúng khác giác ngộ trên gọi là giác hữu tình nghe không hữu tình giác và giác hữu tình nhé bồ tát là giác hữu tình và bây giờ đi giác ngộ cho người khác thì gọi là hữu tình giác không? Đấy, chúng ta nhớ cái từ đó thế và ở đời á, thì đại chúng biết rồi người ta thường cũng hay dùng cái từ bồ tát này lắm cứ thấy ai mà thương người chăm làm việc thiện cứu giúp người khác trong cơn hoạn nạn khổ đau vân vân thì người ta cũng hay gọi người ấy là có tâm bồ tát thế và người ta cũng lạm dụng người ta cũng gọi anh ấy là bồ tát chị ấy là bồ tát bác ấy là bồ tát ấy thế thì như vậy chúng ta thấy cái từ bồ tát này được dân chúng bây giờ sử dụng rất là thông dụng cứ ai có cái tâm rộng lớn quảng đại thương yêu giúp đỡ người làm từ thiện người ta cũng cứ gọi là bồ tát và thì phải xem cái gọi như thế nó có đúng không trước hết để chúng ta hiểu về nghĩa của phật giáo bồ tát là gì vào đấy bồ tát là một chúng hữu tình giác ngộ đã giác ngộ có thể chưa phải là giác ngộ hoàn toàn như Đức Phật, nhưng mà cũng phải là giác ngộ rồi. Đó. Đấy, và xuất xứ của cái từ Bồ Đề Tát Đỏa là như thế nào? Phải không? Cho nên trong à, định nghĩa Phật giáo có câu thế này, Bồ Tát là khái niệm tổng thể và rất giàu ý nghĩa để chỉ cho những vị chứng quả diệu thâm trong Phật giáo, nhưng còn theo đuổi tâm nguyện độ thoát chúng sinh, nên còn lưu lại trong tam giới để hành trì đại nguyện này. Đây chính là tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa à, cái tư tưởng phật giáo đại thừa nói về bồ tát như vậy trong phật giáo nguyên thủy trong kinh điển nguyên thủy cũng nói đến bồ tát ví dụ tiền thân của đức phật khi ngài còn tu hạnh bồ tát đấy à, vâng, đó, thì đều nói đến bồ tát cả bồ tát là những cái giai đoạn trước khi mà thành phật từ một phàm phu xong rồi phát tâm bồ đề tu tập các công hạnh đấy thì lúc ấy người ta gọi là bồ tát ờ, trong phật giáo nguyên thủy cho đến khi thành phật Bồ Tát là danh hiệu dành cho những vị tu hành Đạo Phật đã chứng quả. Tuy vậy, theo đẳng thứ thì Bồ Tát vẫn còn dưới Phật một cấp bậc, cho nên phải tu ờ, một số kiếp nữa mới có thể thành Phật được, nghe không? Đấy, và vì muốn giác ngộ cho chúng sinh, cho nên Bồ Tát vẫn còn giữ chức năng cứu độ mọi loài trong ba cõi theo ý nghĩa căn bản của giáo lý Đại Thừa Phật giáo. Đó. Thế thì thường theo Đại Thừa Phật giáo chúng ta thì Bồ Tát phải tu hành lục độ lục độ và vạn hạnh nghe không đấy lục độ ba la mật đấy bố thí ba la mật chỉ giới ba la mật nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ phải Đấy, đấy là lục độ bên à, nguyên thủy phật giáo là thập độ thế và à, như vậy ấy, chúng ta đã hiểu về cái chữ bồ tát chưa một bồ tát là một cái vị mà cũng phải chứng quả rồi chứng đạt đạo giác ngộ rồi mới, mới gọi là bồ tát được họ giác ngộ và trong uh, kinh điển như vậy kinh lăng nghiêm à, nói đến 52 cái quả vị của bồ tát từ à, thập tín cho đến thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa đấy đấy là các cái quả vị bồ tát đấy thế thì thập tín thì mới là cái vào cái giai đoạn gọi là tín vị thôi còn à, thập à, thập trụ này thập hạnh thập hồi hướng thì đấy mới gọi là là hiền tam hiền cho người ta gọi tam hiền và thập thánh thập thánh là thập địa gọi là thập thánh nhé thế nhưng cũng đều là vào hàng bồ tát hết rồi đấy mà chúng ta biết rồi thập tín cũng đâu phải dễ đâu đúng không? thập tín rất là khó chứ không phải dễ đâu nhé đấy thầy nói về thập tín vị ví dụ tín tâm nghĩa là cái người này phải có quyết tâm quyết định mà không còn thối lui trong sự tu tập nữa nếu mà so về quả vị của bên thanh văn ấy, thì cái này là phải vào hàng sơ quả tu đà hoàn rồi cho nên ấy, quả tu đà hoàn cũng có thể là vào hàng Bồ Tát rồi. Tại chúng hiểu người này không còn thối chuyển nữa, phải chứng quả rồi mới bất thối chuyển. Cho nên ấy, vào chúng ta biết quả tu đà hoàn là cái người đã bất thối rồi, tín tâm bất thối đối với Tam Bảo. Tín tâm với Như Lai là tuyệt đối không còn dao động gì nữa, không còn thối chuyển. Người này không bao giờ thối chuyển thiện pháp, thối chuyển tín tâm với Tam Bảo là vào là quả tu đà hoàn đấy thưa đại chúng. Không thối chuyển thế thì bồ tát cũng thế bồ tát cái giai đoạn mà tín vị này này mới vào giai đoạn của gọi gọi là thập tín thôi là đã phải tín tâm đến như vậy rồi thế thì chúng ta còn phàm phu à, nay tin mai không <laughs> thuận duyên thì tu tập mà trái duyên nghịch duyên tí là chán bỏ đạo bỏ, bỏ chùa tu à, thì làm sao mà gọi bồ tát được chúng ta chưa thể nào là bồ tát được đại chúng thấy không đấy rất là là khó chứ không phải đơn giản nhé thế còn ở đời á thì người ta có câu gọi là danh chính thì ngôn thuận danh chính nghĩa là là cái danh của mình nó được đúng được chính đáng phải được công nhận một cách đúng thực với năng lực của mình với địa vị của mình gọi là danh chính ví dụ một vị họ được bổ nhiệm làm quan quan tỉnh hay là quan huyện thì lúc đấy là danh chính người ta là quan tỉnh quan huyện và người ta nói là với tư cách của quan tỉnh quan huyện và người ta nói nó có cái lực của cái ông quan tỉnh quan huyện thẩm quyền của người ta còn mình chẳng phải ông quan tỉnh quan huyện tự xưng là quan tỉnh quan huyện thế đấy gọi là danh không chính và danh không chính thì ngôn không thuận nói không ai ta nghe phải không? cỡ ông tỉnh trưởng ông mới nói được cái này cái này cái kia ông chỉ đạo được còn mình chẳng phải tỉnh trưởng mà mình đứng ra mình bảo người ta người ta không làm cho nên ngôn không thuận là như vậy ở đời là thế phải danh chính ngôn thuận phải không? giống như chúng ta là chư tăng chúng ta có quyền danh chính là chư tăng thực sự rồi chúng ta có quyền nói về đạo lý và về thế giới tâm linh vì Phật giáo của chúng ta là dạy về thế giới tâm linh cho chúng ta được phép nói về thế giới tâm linh, được phép nói tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta. Đấy là danh chính cho nên ngôn thuận. Cái đấy mình được quyền nói, không có sai, không sợ gì cả. Nói đúng đạo lý Phật dạy. Đại chúng thấy không? Cho nên danh phải chính, ngôn phải thuận. Giống như ở ngoài giờ có một số vị họ giả danh là công an, <laughs> họ đi họ bắt người này người kia đến lúc mà lộ ra cái là chết rồi đấy cho nên danh nghĩ là không chính cho nên ở ngoài đời các cụ nói là danh chính thì ngôn thuận cái điều đó rất là quan trọng phải chính danh chính danh thì nói năng nó đâu ra đấy nó mới đúng cái thẩm quyền của mình đúng cái chức vị của mình à, đúng cái, cái, cái, cái quyền lực của mình thì mới được đức phật là chính danh là vô thượng trí tôn trong tam giới và ngài dạy tất cả từ chư thiên cho đến nhân loại và muôn loài ngài là thầy của tất cả đấy cũng là danh chính đấy phải không dạ, thế thì thế đấy là cái cách thế còn trong nhân gian chúng ta đấy thì cái xưng hô gọi nhau thì nó cũng là cái văn hóa thôi đại chúng hiểu không khi mà kính trọng nhau thì gọi nhau bằng những cái mỹ từ rất là hay ho rất êm tai ghét nhau thì gọi nhau bằng những từ rất tệ phải không? chát chúa miệt thị nhau Đấy, hoặc là khi mà muốn nịnh nhau muốn tâng bốc nhau vì cầu lợi vì cầu danh cầu thân thì gọi nhau là những cái danh từ rất là cao sang gọi nhau là đại nhân là thần là thánh là bồ tát vân vân có nhiều khi là nịnh nhau mà thế gian họ dùng rất là thoải mái phải không? không? Ờ, ở người thế gian người họ không có có luật lệ cấm chế những cái điều này gọi là tự do ngôn luận nữa cơ Đấy, nhưng tất nhiên nếu phát ngôn bừa bãi mà phạm vào luật thì cũng cũng bị luật ờ, điều phối đấy điều tiền gọi là, là, là, là điều tiết ừ. thế nhưng mà cơ bản người thế gian họ nói năng thì họ rất thoải mái họ cũng chẳng e rè gì đâu ví dụ thầy lấy trường hợp ví dụ như là tôn kính nhau họ có thể tôn sưng nhau lên à, à, mà rất điển hình thầy nói ví dụ như là chính à, đức à, vua trần nhân tông của chúng ta đấy à, ngài á, được con trai là vua trần anh tông và làm sao dâng á, pháp hiệu tôn xưng và dâng pháp hiệu cho Ngài là gì? Là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tinh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Đại chúng thấy không? Đấy, là con à, tôn xưng cho vua cha, vua con tôn xưng vua cha là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật vừa là Tổ vừa là Phật Tất nhiên chúng ta biết ờ, Đức Trần Nhân Tông của chúng ta chưa thể là Phật được, vào chưa phải là Phật. Ngài có thể là một vị Bồ Tát, chứ chưa thể là Phật. Nhưng mà đấy, à, bây giờ vua Anh Tông nên ờ, tôn xưng như vậy, dâng cái danh hiệu như vậy, pháp hiệu như vậy, thì đấy là quyền thôi. Mà, chứ còn ở đây thì, thì Thầy nghĩ nếu mà Ngài Trần Nhân Tông còn chưa chắc Ngài đã cho như vậy, nhưng mà thế đấy người sau, khi Ngài à, viên tịch rồi thì con cháu làm gì thế là việc của con cháu nào đấy là cái việc mà tôn kính nhau quý trọng nhau người ta có thể tôn sưng nhau như vậy đó thế còn khi mà ghét nhau chúng ta biết rồi phải không ghét nhau thì có gọi nhau là trâu là bò là chó phải không? là đủ thứ phải không? là quỷ la sát là sư tử vân vân nhiều thứ lắm nhiều cái từ tệ hại lắm khi ghét nhau thì miệt thị nhau trên mạng xã hội bây giờ thì miệt thị nhau thâm tệ luôn đấy, đấy đại chúng đấy phải không thì đó là cái kiểu giao tiếp của người thế gian thôi nghe không? họ nhiều điên đảo không chân thật và dối tâm người thế gian là như vậy giao tiếp rất điên đảo không chân thật ờ, dối tâm lắm cả người xưng và người xưng gọi và cái người nhận cái lời gọi đều điên đảo đều không có chính tâm gì cả ở thế gian này như vậy ừ. Ừ, không chính tâm đó đấy là thầy nói cái chuyện câu chuyện thế gian họ nịnh nhau họ mong muốn cái điều này cầu lợi điều kia cầu thân này nọ thì họ xưng nhau lên họ họ tâng bốc nhau lên bằng những cái mỹ từ nghe rất hay còn thực chất có phải như vậy không à, thì mình chưa biết đó thế còn bây giờ đối trong phật pháp thì chúng ta thế nào đây bạn này bạn hỏi là vợ bạn gọi bạn là bồ tát <laughs> thì làm sao thì bạn có bị tổn phước không đấy Đấy, thế rồi và, và bạn lại nói là một có hai con đường một là anh là bồ tát hai là anh là ma <laughs> thế thì chúng ta biết rồi trong phật pháp ấy, chúng ta biết đức phật dạy người phật tử làm sao phải nói chân ngữ thật ngữ à, cái giới thứ tư của phật tử tại gia là không được nói dối không được vọng ngữ đó vào nói sai sự thật nếu một người mà chưa chứng thánh quả mà tự xưng mình đã chứng thánh là mắc tội đại vọng ngữ đó đoạn địa ngục a tỷ một người chưa chứng thánh quả chưa phải là tu đà hoàn chứ đừng nói là đến bồ tát mà lại xưng tôi là tu đà hoàn hay tôi là bồ tát thì người ấy là đại vọng ngữ chúng ta nhớ vọng ngữ với đại vọng ngữ khác nhau nói sai gọi là là vọng ngữ còn nói về chứng thánh quả mình chưa chứng mà mình nói là mình chứng thánh quả thì đấy là đại vọng ngữ cái tội này cực nặng à, nếu mà đối với trong luật của tăng ấy, là vào tội ba la di đấy đọa địa ngục a tỳ đấy mà đoạn đầu đấy là cái đội tội mà phải vứt bỏ ra ngoài tăng đoàn đấy trong đời này không thể nào tu tập được đó thế đại chúng nhớ không phải nhẹ đâu thế còn vọng ngữ thì nó thường thôi mà vọng ngữ là nói sai sự thật đó. Đấy, thế còn nói mình chưa chứng thánh mà nói mình chứng thánh rồi là nguy hiểm lắm cho nên nếu mình mà chưa phải là Phật, là Bồ Tát, Thánh Nhân mà, mà có ai người ta không biết hay là họ yêu quý mình, họ cứ tán thán mình, họ gọi mình là Phật, là Bồ Tát ấy, thì mình cũng phải chính tâm lại ngay, biết rõ đấy là không đúng, không đúng sự thật. À, mình không phải như vậy, chớ có tự nhận mà mình tổn đức. Nghe không? Trước hết ở đây Thầy nói về phía cái người mà được tôn xưng được mà người ta gọi đấy người ta xưng tụng mình ấy về phía mình ấy, cái người được xưng tụng ấy, nếu mình biết rằng mình chưa chứng thánh quả mình chưa vào dòng mình chưa phải bồ tát gì cả thì ai người ta có thể do quý mình người ta không hiểu biết gì cả và cũng giống như thầy cũng có người người ta gọi thầy giống như là phật ấy và nhưng tự mình mình phải biết mình chưa phải là phật phải bồ tát là thánh nhân gì thì mình tự mình phải biết và mình chính tâm lại chớ có nhận À, nghe người ta gọi đến như thế, mình phồng mũi lên, mình mừng, mình thích chí là mình chấp nhận rồi đấy. Là nguy hiểm, là lúc là mình chết đấy, là mình đọa đấy, tổn phước đức. Cho nên cái người được xưng gọi này này phải tự chính tâm mình đã. Còn cái người gọi, ấy, cái người xưng, xưng mình ấy, xưng tôn mình ấy, thì chưa nói vội, Thầy chưa nói. Nhưng cái người mà được xưng gọi, ở đây là bạn này, bạn ấy được vợ bạn gọi bạn là Bồ Tát. Thế thì bạn ấy phải chính tâm lại ngay biết mình là phàm phu mình chưa phải thánh nhân bồ tát gì mà mình còn đầy những cái điều xấu xa lỗi lầm còn đầy những cái kém khuyết thì mình phải biết con không phải bồ tát thánh nhân con không dám nhận cái sự gọi này con không phải nhé còn họ gọi là việc của họ trước hết về phía mình đã để mình chính cái tâm mình lại nhớ chưa mình không có nhận đừng tự nhận này chúng hiểu không nào đấy là phía về phía cái người được gọi được tôn xưng đó thế đại chúng thấy đây thầy lấy ví dụ giống như trước bàn của thầy giảng pháp thầy thường nói để một pho tượng phật nhỏ phía trước đó. các ờ, trưởng lão hòa thượng các tôn đức cũng thường như vậy nó có ý gì các quý phật tử biết không cái này là sao để mọi người khi lễ là mọi người lễ đức phật đấy mình còn tránh không muốn nhận lễ của mọi người vì mình biết đức mình còn mỏng phải không Ờ, mình đâu có đức lớn gì mà nhận lễ của mọi người đó cho nên thỉnh đức phật ngồi trước để chứng minh nhận lễ cho mọi người là như vậy đấy thưa đại chúng đó đấy chư tăng còn như vậy chứ đừng nói mình là cái người tại gia và người phàm phu tục tử nghe không nó là như vậy ờ, thế thì chúng ta biết làm sao cho nên chúng ta luôn luôn phải tự giữ cái, cái đức của mình khiêm tốn vào khi có ai người ta quý trọng mình người ta tôn xưng mình gọi mình là như thế thì mình tự biết mình chưa được như vậy mình không nhận tránh tâm mình lại đính chính tâm mình lại nhé thế còn bây giờ về phía cái người gọi <laughs> vâng. thế thì nếu người gọi đấy không phải phật tử không hiểu biết đạo lý thì không nói làm gì họ cứ nghe chữ bồ tát thấy ai tốt tốt với mình cứu mình giúp mình cho mình cái gì gọi đấy là bồ tát cái chuyện đến việc của người người tại gia cái người gọi là người phàm phu tại gia họ không hiểu biết đạo lý họ không được học thế còn nếu đã là phật tử mà có học rồi đấy thì chúng ta cũng phải biết phật dạy mình không được vọng ngữ à, vọng ngữ nghĩa là sao à, nói sai sự thật chưa biết thế nào mà mình đã nói đấy là cũng là là sai mất rồi nghe không mình chưa biết cái người này có phải bồ tát thật hay không có phải là thánh nhân thật không mà mình gọi người ta là bồ tát thì mình đấy cũng là gọi sai mình gọi vu vơ thế là không nên không tốt phải không? cho nên mình như vậy là mình phải mình cũng phải chấn chỉnh lại ừ. chúng ta có thể gọi là thế này trong phật giáo cho phép là người này có cái hành vi của bồ tát và có việc làm giống bồ tát việc làm có thể có một việc làm nào giống bồ tát ví dụ cái câu chuyện mà đại chúng ờ, nhớ năm ngoái có có một cái chàng trai mà à, lái xe rồi nhảy xuống để cứu một cái cháu nó rơi từ tầng mười mấy xuống đấy, tầng 12 xuống đấy. Thì cái hành vi đấy là cái hành vi rất dũng cảm, nó hy sinh mình, sẵn sàng nếu gặp như thế có thể bị tai nạn rất nặng, à, rất dũng cảm. Hay những người nhảy xuống cứu những người bị đuối nước, rồi cứu những cái nạn nhân đặc biệt. Ở đây Thầy nói là trong cái đợt chống dịch này, thấy rất nhiều các bác sĩ, các y tá, các tình nguyện viên sung phong vào cái tuyến đầu chống dịch giống như ra trận vậy như lúc nãy thầy nói đấy phải không? chống dịch như chống giặc đây là cái giặc rất nguy hiểm luôn cho nên mà cũng có những bác sĩ những thầy thuốc y tá tình nguyện viên bị nhiễm bệnh và cũng có những người đã ra đi ngã xuống rồi đấy thì phải nói rằng cái việc này là cái hành vi của các bác sĩ thầy thuốc các y tá các tình nguyện viên này cũng có những hành vi của bồ tát chúng ta có thể nói như vậy có những việc làm của Bồ Tát và cũng có thể nói tâm nguyện của Bồ Tát vì tâm của Bồ Tát là tâm vì người, hy sinh vì chúng sinh. Đấy, tâm nguyện của Bồ Tát là như vậy. Cho nên chúng ta có thể nói người ấy, anh ấy, chị ấy có tâm nguyện của Bồ Tát thì được, có hành vi của Bồ Tát thì được. Chứ còn người ấy thì chưa phải là Bồ Tát thật, phải không? Chưa phải hoàn toàn là Bồ Tát thật. Thì chúng ta không nên gọi người ấy là Bồ Tát, nghe không? Ừ đây là người phật tử nhé có học hiểu biết phật pháp thì phải phải như vậy phải cư xử như vậy chứ không phải là chúng ta biết phật pháp ta cứ gọi bừa không? còn chúng ta có thể gọi thế này thì không mắc vòng ngữ này anh hay chị sẽ là bồ tát tương lai sẽ là phật tương lai thì được vì ngài bồ tát thường bất kinh cũng nói tất cả chúng sinh tất cả các vị đều sẽ là tương lai sẽ là phật hết phải không? cho nên tôi không dám khinh các ngài đâu các ngài sẽ thành phật đó và đức phật cũng khẳng định là chúng ta sẽ thành phật mà thì chúng ta chỉ là phật tương lai thôi nghe là phật trong tương lai chứ còn bây giờ chúng ta đang là phàm phu đặc sệt đây này nghe cái viên gạch mộc á, nó sẽ là viên gạch để xây được cái nhà nhưng là viên gạch xây nhà trong tương lai khi nó chưa vào lò chưa ra lò và thì nó chỉ là viên gạch mộc thôi chứ không phải là viên gạch có thể xây được thì chúng ta cũng thế nhé cho nên ở đây thì bạn này bạn hỏi như vậy thì thầy xin chia sẻ như vậy thứ nhất để đại chúng hiểu rõ cái danh từ bồ tát trong phật giáo là gì chỉ những cái người đã chứng đắc đạo quả à, mà phát cái nguyện đại nguyện tiếp tục hành công hạnh độ sinh để cho viên mãn các công đức thành phật như vậy cái người này phải chứng đắc đạo quả và chứng quả ít nhất từ sơ quả tu đà hoàn bất thối tâm rồi bất thối chuyển trên con đường đạo rồi mới có thể thành Bồ Tát được. Nghe không? Đó, chứ còn không phải là ai chúng ta cũng gọi là Bồ Tát, có tâm thiện một chút, làm việc thiện một chút, chúng ta gọi ngay người ấy là Bồ Tát là không đúng. Chúng ta gọi nếu chúng ta biết, chúng ta là Phật tử thì gọi như thế là chúng ta vọng ngữ đấy. Thì chúng ta có biết đâu, nếu chúng ta biết thì lại phải là cái người mà biết người này chứng quả gì rồi lại phải người ấy phải cao hơn nữa cơ. Người ấy phải chứng quả cao hơn mới biết được người này chứng quả gì. À, chứ không phải chuyện thường. Giống như Thầy mới biết trò mình đến mức nào rồi đó thế cho nên chúng ta nói như thế thì cũng là vọng ngữ thế còn cái người mà được tôn xưng được gọi mình là bồ tát thì chính mình ấy phải tự biết mình mà chính tâm khi mình chưa phải là bồ tát chưa phải là bậc thánh thì chúng ta biết ta chưa phải ta không dám nhận trong tâm mình phải có cái lời là không dám nhận cái việc này còn nếu chúng ta nói thẳng được với mọi người thì cũng nói thẳng luôn tôi chưa phải phật bồ tát gì đâu tôi vẫn còn là phàm phu nghe không chứ còn mình mà ừ, tâm đắc ngay nhận ngay lời là mình tổn đức tổn phước của mình đi đấy nhé đấy thì thầy xin chia sẻ câu hỏi này đối với bạn này để đại chúng cùng hiểu và bạn cũng rõ nha